xác minh danh tính à, KYC và cách cài đặt mã mật 23 cho tài khoản Mac của chúng ta trên cả điện thoại cũng như trên cả máy tính. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn trên thoại trên nhà. Đầu tiên nhất thì để đăng ký tài khoản ấy thì bạn sẽ đang truy cập vào đường link là hoangrangxe com suite go suite mách nha mình xin lặp lại này là hoangrangxe com gạch chéo go gạch chéo mexc thì đường link này mình cũng sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video nha khi bạn nào đăng ký qua link này thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ok đầu tiên nhất bạn nhấn à, ok để truy cập vào này giờ lúc này sẽ một giao diện là đăng ký tài khoản giống như này thì ở đây à, đối với à, Mac ấy, chúng ta có thể đăng ký bằng email hoặc là số điện thoại nha Ok ví dụ đây mình đăng ký bằng email chẳng hạn này thì mình sẽ hành nhập email của mình vào mục uh, vui lòng nhập email dù đây mình nhập email là hoàng giang com a gmail com này kế tiếp ở mục uh, mã xác minh email ấy thì bạn sẽ nhấn vào nút uh, nhận ngay cho mình nha ok kế tiếp bước này thì bạn sẽ tiến hành uh, xác minh hình ảnh bằng cách uh, chọn đúng thứ tự các hình ảnh ở đây nha đầu tiên là hình này này tiếp theo là hình này ok và sau đó nhấn ok này Rồi lúc này sẽ thông báo là đã gửi mã xác minh thành công về email này. Mình sẽ hành mở email lên và nhập mã xác minh vào mục uh, mã xác minh email nha. Ok thì đây chính là email của Mac uh, ờ, gửi mã xác minh cho chúng ta với tiêu đề là Mac uh, ờ, Account Verification này. Bạn nhấn vào nha. Rồi kéo xuống này. Thì đây chính là mã xác minh thì bạn sẽ hành sao chép nha. Bạn lưu ý nhé là mã xác minh này sẽ có thời hạn là 15 phút. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại này. Và nhập mã xác minh vào mục uh, mã xác minh email này. Rồi tiếp theo mục này chính là mã mời và mã giới thiệu đấy. Thì bạn giữ nguyên cho mình ha. Sau đó bạn nhớ tích chọn vào mục uh, tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và chính sách của Mac này. Cuối cùng nhấn vào bước tiếp theo này nha. Ok, bước này thì bạn sẽ đành uh, tạo một khẩu đăng nhập Kế tiếp ở mục uh, xác nhận mật khẩu thì bạn sẽ đánh uh, nhập lại uh, giống y hệt như mật khẩu phía bên trên nha. Ok, sau khi tạo mật khẩu xong rồi, bạn nhấn vào đăng ký này. Như này xin thông báo là đăng ký thành công. Như vậy là mình đã tạo tài khoản Mac à, thành công rồi nha. Giờ đây có thông báo là bạn có muốn lưu mật khẩu không? Bạn có thể nhấn vào lưu để lần sau chúng ta đăng nhập vào tài khoản Mac ấy, chúng ta không cần điền tên đăng nhập cũng như mật khẩu nữa nha. Rồi bước theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta xác minh danh tính ờ, KYC của sàn bách này nha. Bạn nhấn mục ờ, đi KYC ở góc bên phải trên cùng này hoặc nhấn vào mục ờ, trung tâm bảo mật cho mình nha. Kế tiếp uh, chọn là xác thực KYC này. Rồi thì bạn quan sát này, ở đây chúng ta sẽ có hai loại xác thực KYC nha. Đầu tiên nhất là xác thực KYC nâng cao này. Thì đối với xác thực KYC nâng cao ấy, thì bạn có thể nâng hạn mức rút tiền của chúng ta lên là 200 BTC, tức là 200 Bitcoin đấy. Còn đối với loại à, KIC sơ cấp ấy, thì chúng ta sẽ nâng hạn mức rút tiền của chúng ta lên là 80 à, Bitcoin. Thì cả hai loại KIC này bạn có thể đọc nha. Là KIC nâng cao thì yêu cầu chúng ta là cần à, thông tin xác minh cơ bản này, cũng như là xác thực khuôn mặt Face ID. Còn loại KIC sơ cấp ấy, thì chúng ta chỉ cần xác thực thông tin cá nhân thôi nha. Thì chỉ ở thêm đối với bạn mới bắt đầu tham gia sản mech này ấy, thì chúng ta chỉ cần KIC sơ cấp này thôi nha. Còn sau này chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, cũng như là giao dịch nhiều rồi thì chúng ta sẽ xác thêm là KIC nâng cao ha. Ok bạn nhấn mục DKC ờ, ở mục uh, ờ, KIC sơ cấp này. Kế tiếp thì sẽ một giao diện là ờ, xác minh KIC như thế này. Đầu tiên nhất là mục quốc tịch nha. Thì ở đây bạn sẽ là chọn Việt Nam cho mình này. Nếu mà bạn nào chưa chọn Việt Nam ý, thì bạn có thể nhập ở ô tìm kiếm này là Việt Nam nha. Đó là cộng 84 này. Tiếp theo ở mục vui lòng nhập họ của bạn ấy cũng như là vui lòng nhập tên của bạn thì bạn sẽ là nhập họ tên của bạn là giống y hệt như trên chứng minh thư nha ở phần họ thì bạn nhập họ và tên đệm còn ở mục tên thì bạn sẽ nhập tên thật của bạn ha tiếp theo mục ờ, hộ chiếu thì ở đây chúng ta sẽ hành ờ, chọn loại giấy tờ tùy thân và bạn quan sát này là ở đây chúng ta sẽ có ba loại giấy tờ nha là giấy phép lái xe cũng nhà chứng minh thư tức là bao gồm cả căn cước công dân đấy và hộ chiếu này ở đây thì mình khuyên bạn lên chọn là ờ, chứng minh thư ha tiếp theo mục vui lòng nhập số ID ý, thì chúng ta sẽ là nhập số chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn nha sau đó mục ngày sinh này thì bạn sẽ hành chọn ngày tháng năm sinh của bạn đó có thể vuốt lên này ok rồi tiếp theo ở mục uh, ảnh ID của bạn thì bạn sẽ hành uh, chụp giấy tờ tùy thân nhá như vừa nãy mình chọn uh, giấy tờ tùy thân đây là chứng minh thư hoặc căn cước công dân đấy ok bạn nhấn mục uh, ảnh ID của bạn này kế tiếp uh, chọn uh, cho phép nha rồi thì ở đây chúng ta có thể là tải có sẵn của giấy tờ tùy thân của bạn nếu bạn đã chụp rồi nha còn không nếu bạn chưa chụp ý thì bạn nhấn vào máy ảnh đây này để thấy ảnh à, chụp ảnh ha. Ở bước này bạn chọn à, trong khi dùng ứng dụng như mình này. Ở đây thì bạn sẽ đánh à, chụp mặt trước của chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn. Bạn lưu ý nhé là ảnh chụp của chúng ta phải đầy đủ và hiển thị rõ ràng, không mờ. Ok, sau khi chụp xong rồi bạn nhấn vào dấu tích này này Ok như vậy mình đã chụp xong mặt trước của căn cước công dân của mình. Sau khi điền đầy đủ tất cả các thông tin cũng như chụp ảnh giấy tờ tùy thân rồi, cuối cùng bạn nhấn vào gửi xem xét này. Sau gửi xong rồi, bạn sẽ tiến hành à, chờ máy duyệt và sau tầm khoảng 30 à, phút cho đến 1 tiếng là chúng ta đã được duyệt rồi nha. Còn nếu mà lâu hơn thì có thể mất à, từ 1 cho đến 3 ngày tùy thời gian, thời điểm mà bạn gửi nha. Nếu bạn gửi trong giờ hành chính thì chúng ta sẽ nhanh được duyệt hơn có bạn gửi uh, ngoài giờ hành chính hoặc là vào những ngày uh, cuối tuần, ngày nghỉ lễ Tết thì uh, chúng ta sẽ duyệt lâu hơn một chút nha. Ok thì các bạn là xác thực KYC thành công ấy, lúc này sẽ là một dấu tích uh, đã xác thực uh, giống như này nhá. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta liên kết xác minh số điện thoại và tài khoản email cũng như là cách cài đặt mã mật 2 23 cho tài khoản ờ, make của bạn ha Ok bạn sẽ quay trở lại mục trang chủ này sau đó nhấn biểu tượng hình người ở góc bên trái trên cùng để cho mình nha. tức là mục uh, tài khoản đấy tiếp theo bạn chọn uh, trung tâm bảo mật này ok thì bạn quan sát này là đây vừa nãy mình đăng ký tài khoản bằng link email đúng không nên mình đã liên kết cũng như là xác minh email rồi tiếp theo thì mình sẽ hành uh, liên kết uh, xác minh số điện thoại này và nhấn mục uh, liên kết số điện thoại cho mình nha Kế tiếp thì đây chúng ta sẽ hành liên kết xác minh số điện thoại cũng như là liên kết xác minh ờ, Google Authenticator này Đầu tiên thì bạn sẽ nhấn vào liên kết ở mục ờ, liên kết số điện thoại để tiến hành ờ, xác minh số điện thoại nha Rồi sau đó thì bạn sẽ hành nhập số điện thoại của bạn vào Số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta nên lạc vào nha Kế tiếp thì bạn nhấn vào nhận ngay Lúc này sẽ có mã xác minh được gửi về số điện thoại vừa nãy bạn nhập ở phía bên trên này này Bạn tiến hành nhập vào mục vui lòng nhận mã xác minh SMS nha rồi sau đó bạn tiếp tục nhấn vào nhận ngay ở mục à, mã xác minh email. Thiếu này cũng sẽ có một mã xác minh được gửi email lúc bạn đăng ký tài khoản. Bạn tiến hành mở mail lên và nhập vào mục à, mã xác minh email nha. Cuối cùng bạn nhấn vào xác nhận để tiến hành à, liên kết xác minh số điện thoại này. Ok thì đó là cách xác minh số điện thoại. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta cài đặt mã 2FA tức là xác minh Google Authenticator đấy. Thì ở mục xác minh Google này bạn nhấn chọn vào nha. Rồi lúc này bạn sẽ đang nhà cài đặt ứng dụng ờ, Google Authenticator lên trên thoại của bạn nha. Bạn sẽ đang nhà truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là Set Play đối với máy sử dụng hệ điều hành Android hoặc cả App Store đối với máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone. Và bạn sẽ đang nhà tìm kiếm cho mình ứng dụng có tên là Google Authenticator này. Sau đó tiến hành ờ, cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của bạn như bình thường. Ok, sau cài đặt xong rồi bạn nhấn vào mở này. Ok, ở đây thì bạn nhấn bắt đầu này. Rồi như vậy mình đã cài đặt xong ứng dụng ờ, Google Authenticator lên trên điện thoại của mình. Tiếp theo bạn ờ, quay trở lại tài khoản Mac này. Sau đó nhấn vào bước tiếp theo để tiếp tục nha. Rồi ok lúc này sẽ ra hình ảnh mã QR của nhà khóa thiết lập thủ công này. Thì bạn sẽ là nhà quay trở lại ứng dụng ờ, Google Authent. Sau đó thì ở đây bạn có thể nhấn vào quét mã QR để thành quét mã QR kia nha. Hoặc là nhấn vào nhập khóa thiết lập này. Rồi đây mình chọn là nhập khóa thiết lập nha. Rồi thì ok, ở đây bạn sẽ đánh à, nhập tên tài khoản để à, chúng ta dễ quản lý này. Ví dụ mình đặt là make à, hoàng giang xe.com này, a.gmail.com. Tiếp theo mục khóa của bạn ấy thì bạn sẽ hành quay trở lại tài khoản make này. Sau đó sao chép đoạn mã này nha. Nhấn vào sao chép này. Ok, sao chép thành công. Quay trở lại Google Authent và dán vào đây. Tiếp nữa mục loại khóa ấy, thì chúng ta có thể chọn là dựa theo thời gian hoặc là dựa theo bộ đếm nhá ở đây thì mình sẽ chọn là mặc định là dựa theo thời gian cuối cùng bạn nhấn vào thêm này tiếp theo mình sẽ quay trở lại tài khoản Mac này và nhấn vào bước tiếp theo ở góc dưới cùng nhá Ok bước này thì bạn sẽ là nhập mật khẩu đăng nhập ở mục ờ, vui lòng nhập mật khẩu sau đó mục ờ, địa chỉ email ấy, thì bạn sẽ hành nhấn vào nhận ngay này lúc này sẽ có mã xác minh được gửi về email này nhá rồi cái nữa một mã xác minh Google ấy, tức là mã Google Authenticator ấy thì bạn sẽ tiến hành quay trở lại à, ứng dụng Google Authent này và tiến hành nhập mã gồm 6 chữ số này nha Đó, vào mục uh, à, mã Google Authenticator này. Cuối cùng nhấn vào xác minh để tiến hành uh, liên kết tài khoản Mac của bạn với uh, Google Authenticator nha. Ok thì đó là cách uh, xác minh uh, Google Authenticator. Thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản sàn MEX cũng như là xác minh danh tính KYC rồi à, xác minh số điện thoại, xác minh à, Google Authenticator.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 Và trong video tiếp theo thì Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản sàn MEX cũng như là KYC rồi uh, cài đặt mã 23 ở trên uh, máy tính nha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.